Chào mọi người, mình Vĩnh Ký của mọi người đây Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình mà thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, share cũng như là đăng ký kênh nhấn nút chuông nho nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mấy khi mình ra video mới nhất nha Chuyện là mình có nghe được một câu nói mà đối với cá nhân mình thì nó khá là hay và cũng khá là có lý đó là Muốn biết tương lai của người trẻ như thế nào thì hãy xem cách họ sử dụng quỹ thời gian rảnh rỗi của mình ra sao. Thời gian rảnh thì các bạn thường làm gì? Đừng để mình đoán trúng nha, là chơi game, on mạng xã hội nha. Tại sao hôm nay mọi người không cùng mình lập ra một thời khóa biểu để, để vận dụng tối đa quỹ thời gian của mình nhỉ? so với giữ trong đầu những cái suy nghĩ cũng như những cái ý định của mình thì mình lại thích viết nó ra hơn vì khi viết nó ra thì mình cảm thấy như bản thân có một cái động lực để mình thực hiện việc đầu tiên chúng mình cần làm đó là chia khung theo 7 ngày vì có 7 ngày trong tuần nên chúng ta sẽ chia làm 7 khung à khoan 8 khung nha mọi người vậy là khung thời gian nữa Mình thì cũng nghe qua hình đất collectional rồi Nhưng kiểu không biết vẽ gì Có lần mình thử vẽ Ôi mẹ ơi Mấy một nùi trong chỏng luôn Đang thừa lùi Trên đầu mỗi hình ngang thì mình sẽ ghi Từ thứ hai đến thứ bảy Bạn nào xuyên thì mình có thể kẻ thêm một cột nữa để mà mình ghi ngày chủ nhật những việc mình cần làm ngày chủ nhật luôn nha riêng mình thì mình sẽ không bỏ qua bước ngày chủ nhật đâu mình sẽ kể thêm một khung mình thì chia theo gói biểu của mình theo ba tiêu chí ba yếu tố yếu tố thứ nhất là việc chúng ta phải làm yếu tố thứ hai là việc nên làm và cái cuối cùng là việc tập luyện thể dục thể thao mọi người biết vì sao mà mình liệt kê cái tập luyện thể dục thể thao này ra là một mục riêng không? Vì mình nghĩ tập luyện thể dục thể thao rất rất rất là quan trọng luôn. Đầu tiên là những việc phải làm. Những việc này như là việc đi làm của bạn này à, hoặc là những việc học online, học thêm đồ. Bạn hãy liệt kê ra những việc bạn phải làm, những việc bạn nên làm và việc tập thể dục thể thao của bạn. Ưu tiên trước cho việc bạn phải làm trong khung thời khóa biểu của mình đây thì những việc phải làm của mình bao gồm việc đi học thì mình sẽ liệt kê như sau 6 giờ sáng mình sẽ có một lớp 246 chủ nhật và lớp đó của mình thì bắt đầu trễ hơn vào 6 giờ 30 chủ nhật vì mình đã liệt kê hết những môn mình cần học online nên mình chỉ cần chép y nguyên cái lịch học đó vào thời khóa biểu của mình là được rồi mọi người thông cảm cho mình nha không phải là mình giữ bí mật cho môn học này đâu mà là bởi vì mình hiện giờ cái môn học này mình vẫn chưa có thành tích gì hết nên mình sẽ vẫn im lặng khi nào mà mình cảm thấy mình thật sự tự hào vì mình đã học được um, một xíu gì đó về môn này thì mình sẽ tiết lộ cho mọi người biết nha hiện giờ cái môn này thì cũng rất là quan trọng đối với mình theo là việc đọc sách của mình. Việc này sẽ nằm trong mục nên làm những việc nên làm. Đọc sách hả? Thì mình vẫn muốn đảm bảo mỗi ngày trong tuần mình đều phải đọc sách. Bây giờ còn ngày thứ năm và thứ sáu mình sẽ đọc sách sẽ hàng thứ sáu mình sẽ chèn vào đọc sách ở đâu đây ta chắc là chỉ có mỗi thứ sáu là mình sẽ đọc sách vào khung 3 giờ chiều tiếp theo là khoảng thời gian để bản thân có thể ôm lại bài ôm lại kiến thức mà ngày hôm trước mình đã học khung giờ này rất rất là quan trọng luôn mình đang nghĩ là thứ bảy chủ nhật mình có nên ôn bài không đây <laughs> bắt đầu làm biến rồi nè mình sẽ bỏ trống hai mục này nha <laughs> việc mà bản thân nghĩ là mình nên làm tiếp theo nữa đó là ra công viên tập với tụi bạn và đã có một khung giờ cố định cho việc đó rồi có một điều thú vị đó là mình rất là thích tham gia những cái câu lạc bộ tiếng Anh bởi chiều thứ bảy và chủ nhật. Tham gia câu lạc bộ là một trong những việc mà giới trẻ nên làm để mà có thể phát triển khả năng của bản thân hơn. Mình nghĩ là như vậy. Và tiếp theo là việc tập luyện thể dục thể thao. Như bạn đã nhìn thấy trong khung lịch của mình thì hầu như buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì mình đã hết khung giờ rảnh rồi và mình cũng không có thói quen là tập thể dục vào buổi trưa buổi chiều vậy chắc là để vào khung giờ 9 giờ tối vậy à khung giờ tập thể dục này của mình thì là mình tập một mình ở nhà mọi người ơi đây là thời khóa biểu của mình và các bạn cũng có thể dựa vào đó để mà làm một thời khóa biểu cho riêng các bạn với ba tiêu chí như là những việc phải làm, những việc nên làm và việc tập thể luyện thể dục thể thao. Nó rất rất là quan trọng luôn. Mình đang thắc mắc là mình có thể nhét thời lượng quay video của mình vào đâu trong cái bản thời khóa biểu này <laughs> vì dường như sáng trưa chiều là mình đã kính lịch hết rồi chỉ có thể là sau 9 giờ tối thôi hù hù hù Tóm lại, là một người trẻ, chúng ta càng nên phải tận dụng quỹ thời gian của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Và video của mình tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video có ích thì hãy like, share để ủng hộ mình cũng như đăng ký kênh. Chào tạm biệt mọi người.